Hello, chào mừng anh em tiếp tục quay trở lại với kênh ờ, Cao Tiến số kèo cũng như là kênh kèo bóng Cao Tiến. Thì anh em nhớ hãy để lại cho hai kênh của mình mỗi kênh một lượt ờ, đăng ký theo dõi nha. À, và trong video này mình sẽ nhận định số kèo cho anh em trận đấu được chờ đợi nhất tại vòng 16 giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha, trận đấu giữa Atletico Madrid và Barcelona. Trận đấu này được diễn ra vào lúc 3 giờ sáng ngày 9 tháng 1 Atletico hiện tại đang đứng ở vị trí thứ tư bảng xếp hạng với 27 điểm sau 15 vòng đấu và ghi được 23 bàn thắng và đẩy thủng lưới 14 bàn. Còn Barcelona thì đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 38 điểm, bằng điểm với à, Real Madrid nhưng xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng. Hiện tại thì à, Barcelona ghi được 34 bàn thắng và chỉ đẩy thủng lưới 6 bàn sau 15 vòng đấu. À, và Barcelona hiện tại cũng là đội bóng có hàng thủ đẩy thủng lưới ít nhất tại à, giải đấu hàng đầu La Liga. Còn về à, phong độ của hai đội thì à, trước thềm World Cup, phong độ của Atletico rất tệ nha anh em, trải qua 5 trận liên tiếp không thắng nè, với 3 à, trận thua và 2 trận hòa. Nhưng mà khi chiến dịch World Cup khép lại ấy thì Atletico đã lấy được phong độ cực kỳ ấn tượng luôn khi mà có chuỗi 5 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Còn về Barcelona thì sau 15 vòng đấu vừa qua tại La Liga thì Đội bóng này có được 12 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ là nhận một thất bại với tỷ số là 1-3 trong trận ờ, siêu kinh điển trước ờ, Real Madrid và trận đấu ờ, gần nhất của Barcelona khi mà giải đấu La Liga trở lại sau thềm World Cup thì đội bóng này có dấu hiệu là đang chững lại khi mà để cho Espanyol cầm hòa ngay trên sân nhà với tỷ số một đều. Còn về lịch sử đối đầu của hai đội sau 5 trận gần nhất có phần lợi thế nghiêng về Atletico với hai chiến thắng, hai trận hòa và chỉ nhận một thất bại trước Barcelona. Còn đến với đội hình ra sân dự kiến của hai đội thì uh, Atletico sẽ ra sân với đội hình là 5-3-2 thiên về à, cái lối chơi phòng ngự phản công với cặp tiền đạo là Joao Felix và Alvaro Morata và ở trận đấu này Atletico sẽ không có được sự phục vụ của Mario Hermoso do phải nhận à, một thẻ đỏ ở trận đấu trước còn Barcelona thì sẽ ra sân với đội hình quen thuộc là 4-3-3 với hàng công bao gồm Dembele, Ansu Fati cũng như là Florian Torres thì ở trận đấu này Ờ, Barcelona cũng sẽ không có được sự phục vụ của tiền đạo số 1 Robert Lewandowski và hậu vệ uh, Jordi Alba do phải nhận thẻ đỏ trận đấu trước. Đến với cái tỷ lệ kèo của trận đấu này thì đội khách Barcelona chấp ờ, đội chủ nhà Atletico với mức chấp là 0.25 và mức tài xỉu của trận đấu này là 2.5. Với hai cái mã kèo này thì anh em nên vào cái mã kèo Atletico được chấp 0.25. Mình dự đoán trận đấu này trận đấu này sẽ kết thúc với một tỷ số hòa anh em nào thấy mà nhận định của mình hợp mã với anh em thì anh em cứ vào nha còn ai mà thấy nhận định của mình sai thì cứ coi như là xem video để tham khảo thêm về những cái thông tin mà trước thềm trận đấu diễn ra đi còn những anh em nào mà muốn có một cái trang riêng để chơi và vào nhóm để chơi cùng với anh em mình thì cứ liên hệ trực tiếp cho mình qua cái thông tin mà mình để ở dưới phần bình luận của video này á đó chính là facebook hoặc là telegram kèo bóng cao tiếng thì mình cũng ờ, xin kết thúc video tại đây nha anh em xem xong thì để hãy để lại ờ, một lượt đăng ký theo dõi kênh kèo bóng cao tiếng cũng như là kênh ờ, cao tiếng số kèo và mình cũng chúc các anh em trong nhóm cũng như các anh em đang xem video sẽ húp được nhiều mã kèo hơn trong các trận đấu sắp tới nha